Chào các bạn, hôm nay mình đến một bài đọc ngắn Bài đọc này có nội dung khá là hay và chúng mình sẽ cùng thử phân tích xem nó như thế nào nhé Các bạn nhớ lại tiếp tục là làm trước khi check đáp án nha à, Hơn nữa là cái bài này cũng mình cũng phải luyện cả cái kỹ năng đọc nhanh và cố gắng là làm trong cái khoảng thời gian xem là mình chọn đáp án xem là có khớp cái thời gian quy định hay không à, Có mất quá nhiều thời gian hay không nhé Bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi là Konobun sa de hissa ga itai kuto wa nanika. Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì? Thì mình sẽ cùng đi đọc cái phần à, đoạn văn này trước này. Ima no you ni wa akarui mono wa anmari ni sukunaku, kurai mono wa anmari ni oku mieru ga, ryosa wa bekko no barabara de nai. Thì ima no you ni wa là trong cái thế giới ngày nay thì những cái mono những cái điều gọi là sáng sủa hoặc là tươi sáng thì uh, rất là ít này còn những cái điều mà tối tăm này không lối thoát kiểu vậy thì rất là nhiều ốc cự mê đự gà thì cái từ mê đự này nó đi với cả cư cự và đi với cả ốc cự này nên là mình sẽ dịch là trong thế giới ngày nay trông thì có vẻ như là ít những cái điều gọi là sáng sủa và vô cùng nhiều những cái thứ gọi là tối tăm mù mịt thế nhưng mà Leo Sava là à, nói đến hai cái danh từ ở đằng trước này này là Akari Mono và Kudai Mono là cả hai cái thứ đó những cái điều sáng sủa và những cái điều tối tăm đấy thì nó không phải là tách rời và tách biệt nhau từng thứ từng thứ một Jitsubo to mieru taiso o yattari osoretari shite me o tsubutte soko o sareba mo kibou to wa keshite aenai ở đây mình bắt gặp là meo tsubutte là nhắm mắt lại này rồi uh, verb tari 1, verb tari 2, CT này à, nếu như mà mình ghét bỏ này mình à, lo sợ này rồi mình nhắm mắt lại với những cái tai sô, với những cái đối tượng mà trông có vẻ là tuyệt vọng ấy và sô cố xa để bà và bỏ qua nó rồi đi qua nó thì nhất định cái state INI nhất định bạn sẽ không thể nào gặp được cái sự kỳ vọng này Ờ, ở đây mình thấy ở câu đằng trước người ta nói về akarimono và kuraimono vậy câu này người ta lại nói về zetsubo và kibo vậy là cái kuraimono ở đây nó chính là zetsubo rồi còn akarimono ở đây nó chính là kibo rồi bài này là dạng à, so sánh ẩn dụ ấy khi mà mình thấy người ta đang nói về một thứ xong nó chuyển sang đề tài về một cái thứ khác ấy thì nhất định là mình phải à, biết là nó là dạng so sánh người ta đang so sánh a với b thì um, bây giờ mình sẽ đọc tiếp nhá à, Zetsubo subeki tai ni wa shikato zetsubo sore o kokufuku suru tame ni douryoku shi tsuzukereba sore ga kibou ni tenka shite yuku no da thì cái từ no da đây là giải thích lý do cho cái câu đằng trước này tại sao người ta nói rằng là nếu như mà mình bỏ qua rồi mình không thèm để ý rồi mình cứ lo sợ với những cái điều mà uh, rất là tuyệt vọng ấy thì sẽ không thể nào gặp được những cái kỳ vọng ừ, ở phía sau bởi bởi lẽ rằng là nô đà thì ở đây nó là đối ni hóa ở đây là đối với những cái đối tượng mà chúng ta cần phải tuyệt vọng ấy thì shikato setsuboshi thì ờ, cứ tuyệt vọng một cách shikari à, tố ở đây nó bằng với lại Sikari là chúng ta hãy cứ à, tuyệt vọng với những cái đối tượng mà cần phải tuyệt vọng à, rồi sau đó làm sao Soreo Sore ở đây nó chính là thay cho cái từ Zetsubo ấy, hay là những cái đối tượng mà cần phải à, Zetsubo Zetsubo ấy thì là để mà có thể à, phục hồi cải thiện được những cái tuyệt vọng đó thì là nếu như mà chúng mình cứ nỗ lực tiếp tục nỗ lực cố gắng để mà khắc phục những cái điều tuyệt vọng đó thì là cái điều đó cái điều đó ở đây lại tiếp tục là cái việc mà nỗ lực cố gắng ấy nó sẽ dẫn tới hoặc là chuyển hóa tới cái kỳ vọng à, vậy ở đây mình lại thấy hai cái sore và sore nó đứng lơ lửng ở giữa câu chưa vậy mình sẽ hiểu cái sore này thì thay cho jitsubo rồi còn cái sore này thì thay cho cái việc là do lơ cự chuzuke để bà à, nếu như mà mình nỗ lực cố gắng để vượt qua nó à, thì nó sẽ được chuyển hóa thành cái kỳ vọng và đó là cái lý do tại sao mà nếu như mà mình cứ nhắm mắt lại mình thờ ơ mình ghét bỏ rồi mình ô xô rê đự mình lo sợ nó thì mình sẽ không thể nào mà à, gặp được những cái kỳ vọng ở phía sau nếu như mà mình không nỗ lực cố gắng đúng không à, xô đã đúng vậy này cái sự kỳ vọng ấy thì nó sẽ là à, dịch dai state nô đá nô đá đây tiếp tục lại là giải thích lý do cho cái câu đằng trước đấy cho cái câu uh, mà đen đen ở phía trên này này thì hai cái câu cuối này nó đều giải thích cho cái câu đó cả vậy là mình sẽ hiểu là thêm một cái lý do nữa để khiến cho cái uh, việc là nếu như mà mình bỏ qua đúng không những cái uh, thất vọng thì nó sẽ không thể nào gặp được những cái kỳ vọng đó là bởi vì rằng là cái sự kỳ vọng ấy nó sẽ zitizai là nó sẽ thực sự là tồn tại ở dưới đáy của cái sono đáy của sono là đáy của cái gì ạ à? đáy của zetsubo no uh, donoman là cả nộ sono don tế ý, là nó sẽ thực sự là tồn tại ở dưới đáy tận cùng của cái sự tuyệt vọng thì nó sẽ là sự kỳ vọng. Vậy đáp án của mình nó là cái gì ạ? Câu số 1 này, Zetsubou ni tachimukate yukeba sono saki ni kibo ga aru là nếu như mà mình tachimukatte là mình hướng tới này hoặc là mình à, đối mặt với những cái sự tuyệt vọng thì là mình sẽ có những cái kỳ vọng ở phía trước thì nó chính là cái đáp án nằm ở cái câu đỏ đỏ này này là nếu như mà mình đô lokushi chuzuke de bà nó bằng với tachi mukate yuke ba còn sonosaki ni kibo ga aru ấy thì nó chính là nằm ở cái ý là kibo ấy thì nó sẽ jichuzai steru nó sẽ tồn tại ở dưới đáy tận cùng của sự tuyệt vọng nên đáp án của mình nó là cái câu số 1 mình sẽ kết nối cái câu đỏ đỏ này và cái câu ở cuối nữa hai cái câu đấy đều là giải thích có cái từ no cho cái câu ở phía trên nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 là kết nối của hai cái ý của câu đó nhé câu số 2 là gì ạ Zetsubo kara me o sorasito Kibo ga miete kuru thì cái đoạn mà miete kuru này là bị sai rồi. Nó sẽ có là keste ae này mà nên đáp án là cái kibo ga miete kuru này là bị sai này. Câu 3 là gì? Zetsubo, kibo ni kaeru ho ho, mosaku shinakereba naranai. Mình sẽ phải tìm cái cách thức để mà thay đổi cái tuyệt vọng thành cái kỳ vọng. Thì cái ý này người ta không nói tới rồi nhá. Câu 4 là gì ạ? Zetsubo state wa kibo ni tadori tsuku koto wa dekinai. À, khi mà mình tuyệt vọng ấy, thì là mình sẽ không thể nào đến được uh, sự uh, kỳ vọng thì cái này người ta cũng không có nói tới nhá nên đáp án của mình nó chỉ có câu số 1 này thôi cái bài này nội dung của mình khá là hay à, ý nói rằng là mình nên cố gắng nỗ lực à, cho dù là có gặp khó khăn phía trước thì vẫn sẽ nỗ lực cố gắng và đằng sau đấy chắc chắn nó sẽ có những cái tương lai gọi là tươi sáng đúng không à, rất là mong bài này sẽ có ích cho các bạn và giúp cho các bạn hình thành cái cách phân tích câu và hiểu ý được nhanh nhất có thể nhá à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo